đấy đấy là màn giới thiệu thôi à. mà bây giờ bây giờ mới vào màn à, bây giờ mới vào màn chính à ừ. xuống hết chưa dễ dạ. dạ, dạ, lâu này Khương cái thùng rác này đi đâu? Được, được, được đấy. Được Được à, cái cửa đây à? Kìa, yeah, qua cửa này. Không lôi được cái ghế này đi à? Kéo kéo kéo kéo. kéo kéo đi. À. kia. Đây rồi. Easy. ra đây lên đi bằng đường này ờ à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đi, đi, đi đây rồi anh nhảy lên rồi không còn phải khít đâu nhớ còn để đâu đấy à. Ô, lên kiểu gì? bám được hai tay à ờ, em ấy ngẩng ngẩng mặt lên bám hai tay xong rồi nhảy lên xong rồi kéo kéo cửa sổ mà nó lên đã à. đi trước mà xuống mất chạy kéo tàu rồi cho nó quay quá này nhá, ấn hai ấn hai chuột lên thẳng này hai này ô nếu đến phải kéo cái lên được đâu phải có cái kê lên mới được cái kế cái đây đây, đây em kê cho ghế có đẩy được đâu nhảy lên em ấy à nếu phải sao một người kéo lên trước ở à, đây đây đây đây ok kéo lên đây kéo lên đây ờ đúng rồi kéo về đây xong rồi đẩy anh em ra cứ đi thôi cứ đi thôi đấy lại hay da mẹ nếu này được để phải, phải có một người lên trước đấy thôi rồi không kéo sang nhiều quá nó vẫn đẩy được à? rồi rồi kéo đi thôi đúng rồi được kéo sang nhiều quá à em tưởng là lên trên xong rồi ấy Tưởng lên trên xong rồi với với tay xuống kéo em lên. Không kéo ừ. với em kéo được không? Thì nó khác làm Không, tôi đang thử bên đây anh. Đây đây đây đây đây đây rồi. Tôi thử bên đây anh thử kéo thế là được rồi. Nhìn thế tới chưa nhỉ? Tôi bên này chưa thế đấy. Đấy, tới rồi, dạ. bên đây không dạ, còn. Nhảy qua bên này không? Nhảy chéo ấy. luôn chuyên nghiệp đấy đừng kéo tay em hello hello gặp nhau Đây Kéo toa này về Ờ con toa này không kéo được Cái này kéo số này sập rồi Không béo rồi À đây đây đây, đây. Kéo cái, kéo cái này qua Em ơi ờ. Kéo này qua được Béo chạy đâu rồi đấy? Em đã qua đâu? Mày đi đâu đấy? Dưới cầu thang ấy. giơ hai chuột ra tí cao lên giơ hai tay ra như này này mới chạy lên được đi thế ra để anh làm mối cho này ui thế này béo gì này ấn như này nhá này đấy ok rồi rồi rồi rồi đấy đúng rồi đi vào cạnh đấy đúng rồi kéo chuột lên đấy thả ra <laughs> để cho bắt hơn có rồi Đây. cái này còn đang dễ tí đấy khi bạn khó chơi mà rồi cái đâu rồi đi vào đây đấy. vào đi xuống đây à nhảy xuống đây à bây giờ để em đẩy anh hoài